ba cái yếu tố sau thứ nhất đó là kỹ năng cần thiết để đầu tư bất động sản mà không cần vốn cái thứ hai đó là mình sẽ thiết lập mối quan hệ như thế nào khi mà mình tham gia cái thị trường bất động sản cái thứ ba đó là những cách đầu tư bất động sản mà không cần vốn à, để à, nói về cái yếu tố đầu tiên đó là cái kỹ năng cần thiết thì à, bạn phải có cái kỹ năng giải quyết vấn đề để xác định điều gì bạn có thể làm được hay là những cái nhà đầu tư uh, họ đang cần cái điều gì uh, và những cái người mà muốn mua hay họ đang có nhu cầu gì ha thì bạn uh, phải có cái kỹ năng phân tích thị trường giải quyết vấn đề như vậy uh, ban đầu thì bạn sẽ uh, tìm một cái bất động sản phù hợp ví dụ như là nhà ở hoặc là chung cư hoặc là đất hay những cái à, sản phẩm mà shop house cũng là một cái sản phẩm về bất động sản ha hoặc là những cái cổ phiếu hay trái phiếu về bất động sản thì cũng là liên quan bạn cũng có thể là uh, tìm hiểu tất cả những vấn đề đó và một cái kỹ năng tiếp theo đó là kỹ năng uh, về marketing bất động sản bạn phải có cái kỹ năng uh, quảng cáo có kỹ năng bán hàng thì bạn mới có thể mà làm việc trong cái ngành này được ha ví dụ bạn phải rồi cái kỹ năng tiếp theo đó là kỹ năng quan trọng nhất đó là thiết lập uh, quan hệ khi kinh doanh bất động sản uh, thật ra là tất cả mọi người đều có cái rất là nhiều mối quan hệ ngoài kia ha ví dụ như là bạn có mối quan hệ của bạn rồi ví dụ những người bạn của bạn họ cũng sẽ có tiếp theo những mối quan hệ của họ và ví dụ như là mình à, một số bạn sale khi mà ừ, bạn à, muốn bán hàng hay là bạn muốn à, môi giới bất động sản thì bạn ờ, cũng không biết tìm khách hàng ở đâu nhưng mà thật ra là cái đầu tiên là bạn sẽ khai thác được cái mối quan hệ sẵn có của bạn và đúng đó cũng là một cái cách để bạn tìm khách hàng ha hoặc có thể là họ sẽ là người mua hoặc có thể là họ sẽ là người giới thiệu cho bạn thì kỹ năng mà là thiết lập mối quan hệ là kỹ năng rất là quan trọng trong cái việc mà là trong à, cái ngành à, bất động sản và cái những cái cách để đầu tư bất động sản không cần vốn đó là đầu tiên à, và dễ dàng nhất đó là bạn trở thành môi giới bất động sản à, tại sao nó dễ thứ nhất là bạn không hoàn toàn không cần vốn à, bạn À, sẽ học tất cả những kỹ năng à, để có thể làm sao để trở thành một à, người bán hàng chuyên nghiệp bạn phải biết về thị trường biết phân tích thị trường để bạn có thể là tư vấn cho khách hàng ha rồi bạn xây dựng mối quan hệ tất cả những mối quan hệ với khách hàng giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề khó khăn của họ thì ví dụ như là họ có thể họ có nhu cầu hoặc có thể những người thân của họ những mối quan hệ của họ có nhu cầu thì họ sẽ ờ, khi bạn giúp đỡ họ thì sao họ cũng sẽ giúp đỡ bạn ở trong một cái lĩnh vực nào đó hay cái mối quan hệ nào đó họ sẽ giới thiệu cho bạn ha uhm, khi mà bạn uh, trở thành môi giới thì thật ra là cái phí môi giới uh, nó cũng khá là cao so với tất cả các ngành nghề khác nếu bạn uh, à, bán hàng tốt ở trong ngành bất động sản thì cái hoa hồng rất là cao ví dụ như là đối với các dự án thì có mức hoa hồng từ 3 đến 5 phần trăm à, nếu mà là đất thì từ 10 tới 15 phần trăm ha của cái giá trị cái tổng tài sản mà bạn mà môi giới được à, một số bạn à, thì không có cảm thấy hãnh diện khi à, trở thành người môi giới bất động sản họ nghĩ rằng là um, mình chỉ là một cò thôi à, và người ta sẽ không có tôn trọng cái nghề của bạn nhưng mà không phải là như vậy à, nghề nào cũng đáng được trân trọng mình không phải là mình là cò là chỉ đi kiếm người bán và kiếm người mua và sau đó ráp lại với nhau mà bạn phải à, học cái cách mà tìm hiểu thị trường phân tích thị trường à, cách giải quyết vấn đề của khách hàng à, biết được rằng là à, họ có cái thu nhập như vậy họ có cái à, số vốn như vậy và họ nên đầu tư ở cái khu vực nào Ờ, và có thể là mang lại cho họ cho khách hàng của bạn cái tỷ suất lợi nhuận như thế nào bạn à, nói chung là nếu mà bạn chắc chắn 100% thì cũng không thể nhưng mà bạn vẫn biết được à, cái khu nào nó đang là à, phát triển cái khu nào nó uh, không phát triển lắm à, thì bạn sẽ biết được là cái thời gian khách hàng nên đầu tư như thế nào đó bạn tư vấn cho khách hàng ha à, có một số uh, sale thì bạn à, rất là chuyên nghiệp trong cái vấn đề mà à, tư vấn cho khách hoặc là với cái tư cách cá nhân bạn cũng có thể là sau khi mà bạn à, môi giới ha bạn cũng có thể là có tiền bạn sẽ tham gia à, đầu tư bất động sản tại những cái dự án mà bạn đang tư vấn hoặc bạn có thể là mua và sau đó à, phân lô lại à, hay tách thổ thửa tách sổ để có thể là bán lại tại vì trong tay môi giới thì lúc nào cũng có khách hàng sẵn rồi bạn có thể làm tất cả cái điều đó ha và à, đó cũng là một cái cách mà là đầu tư bất động sản dễ dàng nhất cái cách thứ hai đó là bạn có thể là à, thuê và cho thuê lại ví dụ như ở ngoài kia có rất là nhiều bạn À, bạn chỉ cần một số vốn nhất định bạn có đủ tiền để đi thuê một căn nhà ví dụ như là nó giống như là mua sỉ và bán lẻ bạn thuê nguyên một căn hay giá rẻ hơn ha và sau đó bạn sẽ làm thành những à, bạn sẽ sửa chữa thành những cái apartment và sau đó cho thuê lại thì theo như tôi được biết và sau những cái bạn mà làm cùng á thì các bạn nói với tôi chia sẻ với tôi là lợi nhuận một tháng từ 20 tới 25 phần trăm một tháng nha các bạn thì bạn phải chịu khó à, bạn phải à, tìm hiểu cái thị trường thuê và cho thuê à, bạn phải tìm được những cái à, nguồn hàng rẻ bạn phải biết cách làm sao để đề co lại sao cho nó bắt mắt và nó tiện lợi cho người sử dụng bạn phải biết cách làm sao để có thể là à, bán hàng nó đi tức là ý là sao cho thuê lại được à, và cái tiền hàng tháng nó về đều đặn như vậy ha hàng tháng và cái cách quản lý À, cái tài sản mà cho thuê thì cũng là bạn cũng phải tìm hiểu và học hỏi ví dụ như là mình cũng có thể là mình à, tận dụng cái việc ờ, mặt bằng thì mình sẽ tách ra mình sẽ cho thuê ở một cái à, giá khác và những cái phòng ở bên trên mình sẽ cho thuê một cái giá khác hoặc là khi mà bạn có tiền à, bạn có thể là đầu tư bằng cái à, bằng một cái cách khác là bạn mua bất động sản ví dụ như bạn mua nhưng mà bạn có sự hỗ trợ của ngân hàng bạn mua à, ngân hàng sẽ cho bạn vay tối đa là có thể là ngay thời, thời điểm hiện tại nhiều dự án cho vay tới khoảng tới à, 70, 80 tới 90 phần trăm à, có dự án là cho vay tới 100 phần trăm luôn thì nhưng mà bạn phải tính được à, cái dòng tiền mà bạn có để bạn có thể là thanh toán được ờ, cái khoản nợ đó khi mà tới hạn là phải thanh toán thì ờ, dùng cái đòn bẩy ngân hàng là cái điều mà là khi đầu tư thì bạn phải ờ, biết cách để sử dụng rất là tốt khi mà thị trường giá lên ha và khi mà ừ, bạn mua bạn có sự hỗ trợ của ngân hàng thì bạn sẽ dùng cái thu nhập hàng tháng của bạn để bạn trả lãi và gốc tới một thời điểm nào đó bạn sẽ có được một số tiền lớn bạn có thể bán cái tài sản đó đi và sau đó mình sẽ à, thu được một khoản tiền lớn hơn và mình sẽ mua tiếp tục mua lại hoặc là đầu tư lại hoặc là tiếp tục đầu tư theo cái dạng như vậy à, còn một cái cách khác nữa là à, mua sửa và bán bạn mua cái bất động sản đó bạn sửa lại ha ví dụ như là có những cái bất động sản mà họ nhiều người á là họ rất là ngại cái việc mà sửa chữa nhà hay xây dựng nhà ví dụ bạn mua những cái nhà mà nó có nó đang có trong cái tình trạng à, mà nó không được đẹp mắt lắm ha hoặc là nó xuống cấp chẳng hạn bạn mua và bạn sửa lại hoặc là bạn có thể là xây thêm tầng à, và làm sao cho nó bắt mắt thì bạn có thể là bán lại cho những người có nhu cầu mua sử dụng hoặc là uh, hiện tại uh, có một cái uh, cái cái phân khúc đó là những cái à, người đầu tư họ sẽ mua những cái miếng đất uh, à, rộng họ có thể làm xây những cái tòa nhà cao lên họ sẽ phân chia những cái apartment những cái phòng ở trong đó và sau đó thì khi mà họ có những cái đội mà có thể vừa là vừa xây dựng nè sau đó là làm thiết kế nội thất ha và cho thuê những cái apartment đó xong họ sẽ bán lại nguyên cái business đó cho những cái nhà đầu tư tại vì à, những nhà đầu tư luôn luôn có uh, muốn mua một cái sản phẩm nào đó mà có thể là tạo dòng tiền hàng tháng thay vì để ngân hàng thì uh, cái lãi suất nó nó không bù nổi lạm phát thì bạn uh, những cái người mà đầu tư họ sẽ mua cái sản phẩm từ bạn để họ uh, có dòng tiền hàng tháng và đâu đó sau một thời gian thì cái giá nhà giá bất động sản đó nó cũng sẽ tăng theo nên uh, có rất là nhiều cái cách mà bạn có thể đầu tư bất động sản à, đấy là một vài cái thông tin à, tôi muốn gửi đến cho bạn